Mời nhà trai Rồi xin mời Mời nhà gái Rồi xin mời giới thiệu về mình à, Mình tên là Trần Thanh Hoàng à, Sinh năm 1973 Quê của mình là ở Bình Dương Thì mình đang à, công tác và sinh sống tại à, thành phố Biên Hòa Thì à, mình đang công tác tại ban thi đua khen thưởng của tỉnh Đồng Nai hiện bây giờ là đang là trưởng phòng nghiệp vụ của ban thi đua người này quan trọng lắm này nha thi đua khen thưởng của tỉnh luôn á mời nhà gái xin chào tất cả mọi người mình tên là Đặng Phương năm nay mình 37 tuổi à, mình sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh mình là giáo viên tiếng Anh chị đang dạy ở đâu chị dạy ở trung tâm ở quận 12 dạ rồi bây giờ là ừ, chị Phương nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi ưu điểm là mình biết ờ, lắng nghe chia sẻ thấu hiểu còn khuyết điểm là mình biết nấu ăn nhưng mà nấu không ngon lắm với lại mình hay ít nói tức là rất là nhút nhát đúng rồi à, về vấn đề giao tiếp thì hơi ngần ngại đó ở bên đây là vậy đó rồi điểm mạnh điểm yếu của mình là gì anh hoàng à, điểm à, mạnh của mình thì à, hòa đồng vui vẻ công việc thì à, rất nhiệt tình còn về gia đình thì mình à, biết nấu ăn <laughs> biết nấu ăn và sở thích của mình là thích du lịch du lịch du lịch anh có điểm yếu gì không anh hoàng à, điểm yếu của mình thì à, nhiều khi mình cũng thật thà quá thành ra cũng nhiều khi nó hơi thiệt thòi tí nhưng mà gặp anh hoàng là phải vui nha tại gặp anh là có giải thưởng đó gặp anh là có thưởng gặp anh là có bằng khen một công việc luôn mang tới niềm vui cho mọi người chính xác là như vậy luôn rồi bây giờ mình à, nói tới tình trường của mình đi tình trường thì mình cũng không có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu lúc trước thì mình cũng từng đi du học úc thì lúc đó mình có yêu đơn phương một người nhưng mà chưa đi đến đâu hết rồi sau này khi mà về Việt Nam thì mình có quen một bạn mà quen xa bạn này học chung hồi cấp 2 quen xa được một thời gian rồi cũng chia tay là tại vì quen xa quá thì không có gặp gỡ cơ hội gặp gỡ nhau nhiều là chị có hai cái mối tình nó cũng không có sâu sâu đậm gì đúng hết rồi, đúng dạ. rồi còn à, anh Hoàng sao đường tình duyên nói về hoàn cảnh gia đình của mình thì mình thì à, đã ờ, kết hôn năm 2001 tới 2003 thì mình sinh được một cháu trai thì tới 2007 thì mình ly dị thì lúc ly dị thì cháu nó được có 3 tuổi mấy thôi ừ. thì to xử là đi theo mẹ cháu sống với mẹ từ nhỏ tới lớn luôn thì mình cũng ờ, qua lại chăm nôn rồi, giờ cháu vậy thôi từ đó tới nay thì cũng chưa có mối tình nào luôn là còn thấp quá hả ừ, nên là bạn bè đều hay chọc ghẹo kêu là tới bình dẫn tới bình dẫn em chào anh dạ chào chị em xin phép được qua Lan. dạ xin phép được qua để nói chuyện với anh ha anh nhớ được. báo cáo để em ờ, được khen thưởng nha anh Bà báo cáo coi ờ, coi kiếm được ảnh người yêu về anh khen đời khen cái coi anh lâu quá không yêu rồi giờ yêu còn lại nhớ yêu à, còn nhớ cách yêu không mình cũng lãng mạn lắm yêu là chắc là mình lãng mạn anh hãy kể một cái hành động mà lãng mạn nhất anh đã từng làm đi ừ. tại vì cái mối tình đầu của mình gặp thì cũng chưa có lãng mạn lắm mà từ hồi mối tình đầu tới giờ chưa có mối nào nữa nên là giờ khi mà lãng mạn không biết kể cái lãng mạn gì ví dụ như mà ừ. à, anh yêu một cô gái sắp tới nè ha thì anh sẽ làm cái hành động gì mà đối với anh đó là lãng mạn cái ngày à, sinh nhật của cô đó thì mình sẽ sắp đặt một cái địa điểm và mình không báo trước dạ và mình tặng những cái bóng quà cũng không báo trước dạ đến cái ngày đó thì tới giờ đó sẽ đến anh không có báo trước chứ mà giờ anh báo cho mấy triệu người đang xem chương trình rồi đó <laughs> lãng mạn là gì lãng mạn là nó bất ngờ là một cách rồi nhưng nó phải với không gian rất lãng mạn thí dụ như anh tổ chức ở ngoài trời ha anh mưa mướn cái đội xe xịt nước rồi kia ha xong cái <laughs> tới cái cô gái vừa tới cái xịt nước mưa xuống cái anh tặng anh tặng bánh kem <laughs> trong mưa ướt bộ đồ à. ướt bộ đồ xịn của người ta tao quạo wow, tao chửi bộ lạnh quá cái anh gì ôm để anh ôm cho em ấm đó thí dụ như thế mới là lãng mạn <laughs> lãng mạn này chắc hơi khó hơi khó lãng mạn nó cũng hay lắm anh đó, lâu lâu mình ở nhà mình nấu cơm nấu nước này kia mình dọn bàn sẵn mình rồi ờ, giấu đâu về hù cái đẩy mâm cơm ra cái uh, việc mà gia đình thì mình làm được hết tất cả ừ được hết luôn ngoài nấu hả? cơm nấu nước tất nhiên là dọn nhà quét nhà là làm được hết trời giỏi vậy ta ủa giờ ở với ai trên đó sống mình mình hả thì tự nấu ăn tự ờ, dọn dẹp nhà cửa sống mình ở nhà riêng luôn thì có cái nhà chung cư ở biên hòa đó à ừ. rồi vậy sẵn sàng khỏe rồi đó mẫu hình lý tưởng thế nào cô gái thì ờ, dễ coi dễ à, coi là sao trong sao ờ, là coi dễ coi anh à, cao thì khoảng mét 55 đến 65 tại mình cao mét 65 rồi nặng thì khoảng 45 50 kg ừ. sở thích thì ừ, cũng giống giống mình cũng muốn và sở thích giống như mình là thích đi du lịch du lịch du lịch dạ nhưng mà anh có yêu cầu gì về con cái này kia nữa không mình cũng à, muốn à, tiến tới hôn nhân để à, có con chứ ừ. tại vì hiện giờ là mình sống là có một mình thôi cũng hơi buồn giờ muốn có con đúng không muốn trai hay gái trai gái gì cũng được cũng được cũng có con là được đúng không dạ là cưới về là đẻ liền ha chú đệ cũng kể rồi đó dạ dạ, dạ sẵn sẵn trớn nói luôn là anh có cái điều gì không thích ở phụ nữ không phụ nữ mình không thích thứ nhất là về cái trang điểm thì mình ờ, không có thích ừ, nhộm tóc nhiều màu quá nhộm cỡ này được Đứng không nhộm tóc này là tóc màu gốc đừng có xanh đỏ vàng tím nhiều quá dạ cô gái bên kia rất đoan trang anh à Rồi. nên là được hết á mặc quần áo sao kín đáo mặc à? quần áo thì ờ, kín đáo sexy chút được không cái đó là đi lễ hội thôi chứ <laughs> ờ, còn ờ, cô giáo mà thì tất nhiên là cũng phải bằng đồ nghiêm chỉnh này kín đáo cỡ vậy được chứ anh kính như bưng luôn anh thấy không rồi em bây giờ em sẽ được. đi dạ. về nhà em để mà em nói chuyện với cô gái của em đây chào em gái dạ, chào anh. em thấy những cái nhu cầu anh ấy đưa ra nó có hợp với em không và đáp ứng được bao nhiêu phần trăm dạ chắc uh, 50, 60 Gì ít vậy? Có vấn đề gì 40% là cái gì vậy? Anh đâu có đòi hỏi gì đâu, ừ. chỉ có là ví dụ như là chiều cao là em ừ. thấy ok nè Cao ok nè Chiều cao em có mét rưỡi à Mét rưỡi hả? Ừ. Mang guốc vô là thành mét 55 là được rồi Anh đòi cao đâu cũng đâu cao lắm đâu, anh đòi là cũng 55 thôi Dạ Xinh đẹp là được rồi Rồi còn gì không, em thấy chưa đáp ứng được nữa nè Có cái đó à cái đó thôi hả vậy là chín mươi phần trăm rồi có cái đó thôi mà trừ hết ừ. ta hết bốn mươi phần trăm rồi giờ anh muốn là có con liền nè được không dạ được được ha dạ quan trọng anh có được hay không <laughs> còn phụ thuộc bên kia nữa mình uh, cũng cũng lâu lắm rồi đó mình uh, ở không cũng lâu lắm rồi đó thì mấy cái um, điều kiện nó có hệ sinh thái hệ sinh thái anh ổn định không tốt tốt tốt đúng không anh rồi được rồi <laughs> hệ sinh thái đang hoạt động tốt được bây giờ mẫu hình lý tưởng về người chồng tương lai của em như thế nào ngoại hình dễ nhìn ừ. à, cao từ một m sáu đến một m bảy là được. được có luôn hiền không gia trưởng anh hiền rồi đó anh toàn là cấp bằng khen giải thưởng với lại thành tích không à không hút thuốc không cờ bạc ít uống rượu thôi cờ bạc trời nào cờ bạc được anh có hút thuốc không anh anh không hút thuốc không uống rượu không cờ bạc luôn trời ơi quá lý tưởng thấy ổn rồi ha dạ. em không thích điều gì đàn ông đánh phụ nữ đánh đâu không đánh đâu không bao giờ có luôn người này là coi như là ờ, yên mẫu tâm. mực lắm mẫu mực lắm còn gì nữa không không lăng nhăng không có dám lăng nhăng yên tâm lăng nhăng cái báo thủ trưởng liền có tổ chức đàng hoàng phải không cái này là yên tâm mọi mặt anh bao em luôn ráng đẻ cái là cấp giấy khen luôn đó <laughs> được không hay ổn định rồi đó Cậu khỏe không? Dạ Báo cáo nhà gái hơi dễ thương đó Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân dạ, đi Dạ đúng rồi Anh ơi mình đi với ai vậy anh? À, đồng nghiệp, bốn đồng nghiệp đây à, dạ. dạ. Cùng cơ quan hết Rồi xin mời đại diện có ý kiến thế nào? Anh Hoàng là trưởng phòng của tụi em Thì um, anh Hoàng là một người rất là thật thà, hiền lành, tốt bụng Tuy là trưởng phòng nhưng mà anh ấy cũng như là một người anh uh, đối với tụi em rất là quan tâm rồi rất là tâm lý ạ và hồn nhiên vô tư lắm ạ nên khó là... tính không em dạ không dễ tính lắm ạ <laughs> à, à rồi dạ cho em hỏi là mình có nhận xét gì về nhà gái của em không ạ dạ thì em thấy ờ, chị rất là dễ thương uh, hiền lành hợp dễ thương hiền hả? lành dạ cũng uh, hợp chắc khoảng tám chín mươi phần trăm rồi đó cảm ơn uh, nhà trai dạ mình đi ra mình đi với cô à, dạ cô. Rồi, chào, chào cô, cô. ạ con thì rất là hiền ít nói mẹ thì mất chỉ còn ba nhà có hai chị em ừ, thấy cô nhận xét thì thấy à, cháu trai bên đây cũng được dễ thương thì do nơi hai cháu rồi cho nhau cơ hội để tiến tới xa hơn cũng nhờ hai mc à, mắt tay à, cảm ơn cô thấy cặp này được á dạ, dạ. linh thấy là cặp này được đó nha anh hoàng bây giờ mình mở rào cho hai người à, gọi là à, gặp gỡ nha mở rào hôm nay anh à, à, có cái bó quà tặng em là kỷ niệm dạ em cảm ơn anh dạ hôm nay em cũng có một món quà nhỏ tặng anh đây là con sen đá tượng trưng cho cái hình ảnh của em khi mà anh để anh phòng làm việc của anh thì mỗi lần anh nhìn thấy nó thì anh sẽ nhớ tới em ừ, cảm ơn em đúng thì, luôn dạ, cái món quà này á thì à, anh cũng mua là cái bó hoa hồng để tượng trưng cái tình yêu dạ cảm ơn anh anh xin hát tặng cho em bài ca mùa xuân bên cửa sổ dạ. Cao cao bên cửa sổ có hai người hôn nhau Đường phố ơi hãy yên lặng để hai người hôn nhau Chim ơi đừng bay nhé hoa ơi hãy tỏ hương Và cây ơi hãy khặt khè cho đôi bạn trẻ đón xuân về Ôi hạnh phúc đâu chỉ có cơm no và áo đẹp Tình yêu đâu chỉ có hoa thơm hoa nắng hồng cuộc đời còn có cả những nụ hôn dạ cảm ơn anh anh tập bài hát này lâu chưa không có tập nhớ nhớ <laughs> cái này đâu phải ca anh hát người ta nghỉ hôn nhau luôn á ừ này chắc anh thuộc bài anh đọc cho nó tới luôn chứ trời vậy nó tưởng đầu hát ôm hoa rồi hát cho lãng mạn em mốt về phải tập bài này lại nha rồi bây giờ nghe cô giáo hát nè hôm nay đến chương trình thì em cũng có một bài hát ừ, tặng anh lục đạn nhỏ thôi nha tại vì em cũng không có thuộc lời nhiều lắm á Bài hát được mang tên Phải chăng em đã yêu Phải chăng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên Phải chăng em đã say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy Tình yêu ta ngất ngay say từ những từ trời mây khuất xa mơ Anh đến từng giấc mơ ngày có anh Nhà dạ hết <laughs> Hai ngày này Nói chung là hai người này thấy hợp vụ ca rồi đó Rồi thôi về ghế ngồi đi Hoàng bây giờ hai người trò chuyện với nhau đi anh ờ, thấy em như thế nào anh thấy em cũng ờ, dễ thương dạ em cảm ơn em cũng thấy anh nhìn chững chạc à, hiền dễ thương mà anh nói là anh ở đồng nai đúng không anh anh đang làm việc ở biên hòa hoặc ở biên hòa luôn nếu mà ở biên hòa em ở sài gòn vậy thì nếu mình gặp nhau thì sẽ như thế nào anh là bao lâu thì mình gặp nhau một lần từ biên hòa mà tới sài gòn thì gần mà mỗi tuần gặp một lần cũng vẫn được anh ơi gần á mỗi ngày gặp chứ <laughs> mỗi tuần gặp lần á, hơi ít anh mỗi ơi. ngày còn bận công việc mình làm xong á mình tranh thủ mình xẹt về một cái rồi mình chạy lên rồi ờ, cuối tuần mình chơi lâu hơn cuối tuần cái mình chơi nguyên ngày nếu mà hẹn hò thì là anh thích đi đến những nơi nào thích đi tới ờ, một là xem phim hai là tới một cái khu du lịch em có nghe anh nói là anh thích uh, đi du lịch thì em cũng thích đi du lịch lắm em hay đi uh, qua những cái tỉnh này tỉnh nọ hoặc là thỉnh thoảng cũng có đi qua những cái nước khác á, ừ. để uh, khám phá những cái nền văn hóa mới những con người mới anh mới mốt mà nếu mà có hẹn hò thì anh có thích đi du lịch cùng em không có thích chứ anh ờ, sở thích của anh là đi du lịch mà yeah. Dạ. anh có gì muốn hỏi em nếu mà mình gặp nhau á để trao cơ, cơ hội cho nhau á thì em có muốn là bao lâu tiến tới hôn nhân không dạ thì ờ, thì em cũng lớn tuổi rồi thì ờ, chắc là khoảng 6 ờ, tháng hoặc là một năm được không anh thì thời gian đó cũng để tìm hiểu nhau được cũng đủ rồi dạ em có biết ừ, nội trợ chứ nấu ăn rồi đó dạ nội trợ thì em biết mà em làm những món bình thường thôi thí dụ như là món xào nè món chiên nè rồi nấu canh nấu súp còn mấy món mà như là thí dụ như phở hay là bún bò thì mấy cái đó thì khó của em là không được phở cuốn bò thì mình ra quầy quán mình ăn thôi phở cuốn bò thì mình ra quầy quán mình ăn thôi <laughs> dễ thương quá còn những cái món ờ, kia thì ờ, hợp với anh tại anh thì cũng thích ăn những cái món ờ, bình dân thôi dù dù con cái luôn nè nếu mà có tiến tới hôn nhân á thì em muốn có mấy con em thích có hai hoặc ba đứa cũng được hai ba đứa hả dạ đừng cười lại. sao anh cười như vậy anh hai ba đứa thì theo anh thì nó cũng hơi nhiều anh thì chỉ ờ, một hoặc hai thôi à. tại vì điều kiện mà con ít thì mình có ờ, cái điều kiện chăm sóc nhiều hơn với lại ảnh ờ, chỉ một đến hai một thôi. hai con ra công chức mà không được ừ, con công chức ba. không có được nhiều à dạ yeah. rồi bây giờ là anh tiến tới anh nắm tay bạn gái xong rồi mình nói những cái lời nào mình suy nghĩ về cô ấy thuyết phục cô ấy để cô ấy có thể quyết định à, thì hôm nay thì anh cũng đến cái chương trình thì à, anh ờ, cũng lần đầu tiên gặp em thì thấy em rất dễ thương dạ em cảm anh cũng rất quý mến dạ anh cảm ơn anh sau này thì mình sẽ tạo cơ hội cho nhau để ờ, gặp nhau nhiều hơn và tìm hiểu nhau dạ em cũng thấy anh rất là dễ thương thì à, mình à, cũng nên tạo cho nhau cơ hội để tìm hiểu bây giờ để tay nút bấm thôi sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ đưa ra quyết định của riêng mình bấm là phải có trách nhiệm với nó nha phải thật lòng nào một hai ba hết thời gian tự nhiên hồi nãy nghe bên kia bấm một cái cụp rồi mà bên đây sao chần chừ chưa bấm mà hồi hộp muốn chết luôn vậy đó hai anh chị hợp lắm đó nào chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau nắm tay nhau đi bây giờ hai người ôm nhau một cái thôi đó ôm chặt vô chúc mừng hai anh chị dạ, và đây là những món quà dành cho hai bạn thép vida khi oe tinh thần thép thì nếu như mà mình cặp mặt á, thì anh anh anh dự tính như thế nào thì có thể mình năm gặp nhau một tám gặp hai ba lên lúc trước em là mỗi tuần gặp một lần mà em còn chia tay đó ồ oh, vậy là anh <laughs> như có thể là anh thay đổi nên chắc là phải tăng lên nữa tăng lên họ đã sống không mùa đông không mùa nắng mưa có một mùa chỉ có một mùa yêu nhau mời nhà trai mời nhà gái Rồi bây giờ mời em trai giới thiệu về mình đi nào Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chào à, chị Ngọc Lan và chào tất cả quý vị khán giả trong khán phòng này Em tên là Lê Chuyên Đình, em đến từ Hà Tĩnh, năm nay 34 tuổi Hiện nay em đang thính vọng và làm việc tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ạ Làm Biên Hòa em làm công việc gì? Dạ em làm bên cán một kỹ thuật cán bộ kỹ thuật hả yeah. Dạ. kỹ thuật về cái gì em cơ sở hạ tầng cơ sở hạ tầng dạ dạ rồi bây giờ tới nhà gái này mình giới thiệu mình đi à, dạ em xin tự giới thiệu một xíu em tên là vương yến nhi em sinh năm 1987 à, Hôm nay em 34 à, tuổi hiện tại thì em đang làm à, nhân viên văn phòng về xuất nhập khẩu sinh sống với gia đình ở bình thạnh à, mình có ưu điểm khuyết điểm gì em ưu điểm của em thì em rất là chăm chỉ em biết lắng nghe và chia sẻ về nấu ăn thì những món đơn giản thì em nấu được đừng có quá cầu kỳ thôi còn à, khuyết điểm của em thì em hơi à, trầm tính ờ, em ít nói á chị em còn một cái ưu điểm nữa mà em không có nhận ra đó là em rất là xinh đẹp à dạ em cảm ơn ừ. ở bên đây xinh đẹp lắm đó nha nói trước nha ưu điểm khuyết điểm nhà trai là gì rất là tận tình một công việc yêu thích trẻ con và lời tập của em là em không một thuộc không có thuốc có khuyết điểm gì không em em khuyết điểm thì à, nhiều khi em cũng là một người cẩn thận quá con đường tình duyên của em thế nào em nói cho nhà gái nghe luôn trải qua ba mối tình rồi thì em quen đến mang nói chung là trải qua vài mối tình nhưng mà không đâu tới đâu hết trơn á dạ bây giờ mình nghe cái tình trường của nhà gái nè mấy mối tình rồi dạ em thì cũng trải qua ba mối tình rồi thì cái mối tình cuối của em là em chia tay chắc cũng hơn 4 năm rồi à. thì sau khi mà chia tay xong thì em có cảm giác giống như là mình hơi chán nản á chị lười yêu luôn hả? đúng rồi em hơi lười yêu và em không có muốn ờ, tìm hiểu một cái mối quan hệ mới thì ờ, đến như hiện tại thì ờ, em có thể mình cởi mở cởi lòng thêm thoải mái rồi dạ, đúng, đúng không rồi. bên đây người ta ba mối tình nhưng mà người ta cũng đâu có buồn bã dữ vậy để đi qua coi bên đây làm sao mà buồn dữ vậy ta chào dạ, chị chào em dạ. sao mà cái giọng buồn hiu vậy dạ chắc ờ, cái giọng quê của em nó không nói chuyện không nhảy làm gì ờ dạ. nói lớn lên rồi bên đây người ta dễ nghe dạ, dạ, dạ. dạ. cảm ơn chị muốn có một người bạn gái nó như thế nào nè chỉ cần một người hiểu và thông cảm cho em nói chung là cần một người thông cảm cho dạ, cái dạ, ờ, dạ. lịch dạ. trình làm việc của mình đúng không dạ, dạ, đúng còn rồi. cao thấp mập ốm gì không quan trọng hả dạ ờ à, dễ thôi dễ ừ bạn gái dạ à, chồng. dễ thương quá em không thích điều gì đàn ông à, em không thích đàn ông có tính gia trưởng cực kỳ ghét cái mùi thuốc lá thành ra em cũng không thích luôn bạn đây không hút thuốc mà chắc tính gia trưởng không nổi rồi đó thấy nói chuyện à, rất là hiền luôn rồi đó dạ ừ. thật ra cũng không có cái mẫu hình à, cụ thể chỉ cần người đó giống như là cao hơn em phải từ một m sáu trở lên rồi cao hơn có không cày không bớm dáng người bình thường mình đó là cân đối lắm dạ. ừ. em đi với ai à, dạ từ vì à, ở nhà em cũng có bận việc á nên hôm nay em đi một mình rồi không sao nhà trai đi chị. với ai dạ em đi với ông chú của em mà à, bạn có ông chú cơ sở đó, đó hả dạ dạ rồi chào chú ha. Xin chào ờ, anh Quyền Linh, xin chào ờ, chị ờ, Ngọc Lan. Dạ. Nhìn cháu gái thì cũng rất là là là hợp với bên bên đỉnh cho các cháu thôi. Cũng xin cảm ơn chương trình rất nhiều. Rồi cảm ơn chú. Thôi bây giờ mở rào cho hai bạn nói chuyện với nhau đi nha. Mở rào. dạ chào dạ cảm ơn anh ừ, cảm ơn quà tặng em dạ cảm ơn anh dạ. mình mở mình mở ra xem quà bạn gái tặng là gì à, em tặng anh một cuốn sách với lại à, cà phê để khi mà anh rảnh rỗi thì anh có thể uống dạ. cà phê và đọc dạ, bài còn em em cảm nhận anh như thế nào thấy anh thì cũng là người hiền lành hả cũng chưa có tiếp xúc nhiều nên cũng cũng cũng chưa có nhận xét về anh rõ hơn được à cảm ơn em cái quan điểm của anh về bạn gái của anh á sau này thì ờ, như thế nào thứ nhất là chung thủy thứ là mình có thể là hiểu nhau nếu mà nói thẳng ra thì mình cũng hơi xa nhau quá thì nếu như mà mình gặp mặt á, thì anh anh anh dự tính như thế nào thì có thể mình năm gặp nhau một tháng gặp hai ba lần lúc trước em là mỗi tuần gặp một lần mà em còn chia tay đó ồ vậy là anh chứ <laughs> có thể là anh thay đổi nên chắc là phải tăng lên nữa tăng lên nếu như mà sau này mình có thể uh, ờ, cho nhau cơ hội á thì anh có ý định gì về công việc hoặc là nơi ở của anh không ạ à? mình làm việc ở đâu mà thành lợi nhất cho hai vợ chồng hồi hộp quá hồi hả hộp thôi hợp thôi giờ hát ờ, bài đi thích thở vô anh thích thở sâu Đúng vô rồi, rồi nãy giờ ngồi đây hòa hợp lắm rồi anh xin gửi tới màn ngã đây thêm bài ca khúc mang tên là giấc mơ chapi yeah ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người chỉ có hai người yêu nhau họ đã sống không mùa đông không mùa nắng mưa có một mùa chỉ có một mùa yêu nhau ở nơi ấy đàn dây trắng nhìn nhớ quanh đùi một mái tranh nghèo một nhà sàn yên vui ở nơi ấy họ đã sống cuộc sống yên bình anh nghèo cũng có cây đàn Chapi khi rung lên vài sợi dây đàn đá đông đầy hồn người ra lấy ôi ra lấy những rừng cây ngọn núi mang tiếng đàn Chapi ai yêu tự do yêu rừng xanh thì lên núi nghe đàn Chapi Tôi yêu Chapi không còn cô đơn Không buồn, không vui Tôi nghe Chapi chợt thấy nao lòng về một giấc mơ ôi Chapi hát nghe lớn liền ha hát là lớn liền mà sao ờ, nói nhỏ quá đỡ rung chưa ừ, hát đỡ nghe đỡ chưa? buồn liền á đỡ rung chưa em trai dạ cậu này làm có đỡ rung anh có đang vội kết hôn không không không em không à Ờ, thì thực ra em đến đây mình cũng để uh, cho mình một cơ hội để mình uh, gặp một cái uh, bạn nam xem có phù hợp với uh, tiêu chí của mình không thì uh, em cũng chắc có duyên nên mới gặp được anh thực ra là em em đăng ký từ hồi tháng 3 đến giờ thì thực ra là cũng được rồi nhưng mà vì dịch á nên hiện tại thì mới gặp được anh em thì ờ, cũng muốn một người đàn ông có thể ờ, chăm lo được cho gia đình về chuyện ờ, hôn nhân á thì em mong cái người nam đó có thể sinh sống làm việc và ở gần nhất có thể thì anh còn nói với em bữa nay là deadline thì chúng đầu ở đâu cũng cảm thấy thuận lợi thì mình trả lời ở đó mà đặc biệt là gần bộ gần mẹ thì nó lại tổ tớn. cô gái này cô rất là mong muốn là lấy một cái người đàn ông có một người đàn ông ở gần đỡ đần chăm sóc nói chung là là là ý định của cổ là sống ở sài gòn yeah, dạ, yeah. Dạ. đó thì không biết là cái anh này anh có đi theo và nếu như đi theo như vậy á, thì cái câu hỏi sâu xa hơn của cổ nữa đó là cái công việc á nó thay đổi như vậy thì nó có tốt cho anh hay không để mà anh uh, củng cố cái cái vấn đề kinh tế ở trong gia đình việc anh đi lại này kia thì nó cũng khó khăn lắm nhưng mà anh cũng muốn là hai đứa hiểu nhau một tí rồi mình từ đó bắt đầu mình, mình hai hòa mọi công mọi việc lại thì nó dễ hơn thì, thì hiểu anh... nhau tí rồi hài hòa lại ừ. câu chuyện thì ờ, nó cũng đã rõ ràng rồi bây giờ quyết định giữa hai người thôi chúng ta trả lời bằng nút bấm em gái nha dạ yeah. nào để tay nút bóng đi em trai bên đây tay trái chúng ta sẽ quyết định bằng nút bấm sau 3 tiếng đếm một hai ba hết thời gian ai rất tiếc uh, chúng tôi đã biết được uh, cái kết thúc nó rồi em gái thì có một nhu cầu khác còn à, em trai thì à, rất là tiếc điều đó hay là những người bạn với nhau nha dạ cũng có duyên mới gặp được anh đúng rồi có dạ. duyên em là người rất là văn minh hiện đại đó anh rất là thích, thích tính của em rất rõ ràng rất là rõ ràng vấn đề gì là sẽ nói ra đúng ngay rồi. từ đầu liền mình có thể là bạn với nhau nha để có thể xin số điện thoại giao lưu trao đổi với nhau cho nó vui dạ. có lúc nào nó lên à, đồng nai thì uống cà phê khi nào em gái ờ, em xuống đây thì có thể uống cà phê với nhau hả à, thực ra thì ừ, anh cũng ừ, đừng có nghĩ là em chảnh hay là gì hết thực ra không có chỉ là anh cũng chưa có đúng với lại cái người mà em thật sự ờ, cần ờ. ok đây là những món quà dành cho các bạn nha thế là anh có chơi cầu lông không anh cũng có chơi cầu lông luôn em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 với lại dạo này em cũng bắt đầu thấy mình hơi hổ báo cáo trồn á chị hồi xưa thì um, ai ăn hiếp em á thì em im im hoặc là nhiều khi về nhà khóc mình còn bây giờ ăn hiếp em là em sực ngang luôn em sực ngang cho người ta khóc chung với em em về em đỡ phải khóc mình đúng không nếu là cái nào mình sai á thì mình im lặng nhưng mà mình không sai và nếu mà họ ngang hàng với mình thì họ không được quyền ăn hiếp mình ừ. à, sếp em lâu lâu em cũng đòi chấn nó không quà à, sếp em lâu lâu em cũng đòi chấn nó không quà à, em họ tên đầy đủ là nguyễn văn vũ ạ em sinh năm 1990 và em đến từ ờ, quê hương bắc giang ạ hiện tại thì em đang kinh doanh ờ, du lịch về dịch vụ cho thuê xe máy tại Phú Quốc ạ. Rồi mới từ Phú Quốc bay vào đó hả? Vâng ạ. Rồi còn bạn gái em? Em tên là Nguyễn Thị Hà Phương, em sinh năm 1994 ạ. À. Hiện tại em đang uh, sinh sống và làm việc tại Cần Thơ. Em dạ. làm gì? À, hiện tại em đang làm sale admin cho một công ty phân phối về hàng tiêu dùng ạ. Bây giờ từ Cần Thơ lên luôn á hả? Dạ mới lên hồi khuya. Thấy thương không? Hai bạn đều ở xa hết á. Mình nói về điểm mạnh với điểm yếu của mình đi nhà gái nói trước đi cưng về điểm mạnh của em á em nghĩ là em là người à, biết điều hiểu chuyện công việc nhà nội trợ nấu ăn đều có thể làm được công việc xã hội đi làm công ty hay là gặp gỡ mọi người đều có thể làm cho bạn nam nở mặt rồi dạ, ngon lành dạ. khuyết điểm của em thì có thể là suy nghĩ nhiều quá vào vấn đề nào đó đôi khi hơi nóng tính Thế lại dạo này em cũng bắt đầu thấy mình hơi khổ báo cáo trồn á chị hồi xưa thì um, ai ăn hiếp em á thì em im im hoặc là nhiều khi về nhà khóc mình còn bây giờ ăn hiếp em là em sực ngang luôn em sực ngang cho người ta khóc chung với em em về em đỡ phải khóc mình đúng không nếu là cái nào mình sai á thì mình im lặng nhưng mà mình không sai và nếu mà họ ngang hàng với mình thì họ không được quyền ăn hiếp mình ừ. sếp em lâu lâu em cũng đòi chấn nếu không quà à, sếp em lâu lâu em cũng đòi chấn nếu không quà trời đất trời ơi nói chung là cũng cá tính đó ừ. Rồi à. còn bên kia Thế mạnh của Vũ là gì Vũ? À, thế mạnh của em là em uh, linh hoạt trong công việc ạ Bây giờ là bạn đang uh, kinh doanh xe hả vâng em đang kinh doanh xe máy bao nhiêu chiếc xe máy Ờ, hiện tại thì một mình em là có 30 đầu xe ạ. Cứ ai thuê xe cho thuê đúng không? Vâng, em cho thuê uh, cho cả khách ờ, du lịch và những khách ở trong khách sạn họ gọi. Ừ. Rồi bữa nào anh chị Ngọc Lan Phú Quốc cho anh mượn được không? Vâng, ok. <laughs> mà mà lý do gì mà mình ờ, về Phú Quốc mình lập nghiệp như cưng? À, không có thể em ra ngoài này em đi du lịch và cũng có cậu và anh trai em đang kinh doanh ở ngoài Phú Quốc ạ Còn nhà nhà gái, đường tình duyên sao nè? À, trước đây thì em có hai mối tình Một là thời đi học thì bỏ qua đi ừ. Bạn mà em gọi là một mối tình của em đó là cách đây 4 năm đã chia tay rồi ạ Sao chia tay, quen nhau lâu không? Dạ quen nhau cũng được hai năm rưỡi và chia tay hồi cách đây 4 năm Thì bạn đó tính quá trẻ con đi Chị cứ nghĩ đi phụ nữ mà mình cần người ta bảo vệ mà em quen bạn đó có cảm giác như là em bảo vệ bạn đó thôi bạn đó được bảo bọc kỹ quá từ gia đình nên không có thể xử lý những cái tình huống xã hội rất là kém ạ à. vâng Được, em thì sao em cũng có hai mối tình ạ ừ. một mối tình vào năm 2014 thì bọn em có quen nhau được hai tháng không hiểu lý do gì ờ, bạn ấy cũng có ờ, người mới và lên là chúng em cũng ờ, thôi không nói chuyện ạ mối tình thứ hai của em thì năm 2016 ạ thì lý. do bạn ấy còn đi học ạ chúng em cũng hứa hẹn sẽ chờ nhau nhưng mà sau đó thì uh, bạn nữ uh, ờ, đi xem bói và có nói là uh, tuổi của em và bạn đấy không hợp nhau <laughs> nên là <laughs> em cũng uh, líu kéo nhưng mà không được thì thành ra đến lúc chúng em trời ơi thiệt ông thầy bói này người ta đang yêu nhau coi sao mà bỏ nhau luôn vậy trời tại à, ông thầy bói rồi bây giờ hình mẫu lý tưởng của em muốn tìm một người vợ tương lai làm sao à, hình mẫu của em thì uh, giống như chị à, mỹ tâm ạ giỏi chị rất năng động năng động anh thấy cô kia còn năng động hơn mỹ tâm luôn đó cô còn trấn nước người ta luôn đó lạ lạ em giấu á <laughs> để tôi qua tôi coi coi gì đó em chào chị ạ chào em giống chị mỹ tâm là về uh, sự năng động nè vâng xinh có, đẹp à, muốn đẹp xinh đẹp giống chị mỹ tâm luôn hả không có nghĩa là sở thích của em là như vậy thôi còn uh, sau đó bạn gái đó, thì đúng, không? đúng rồi rồi còn gì nữa không là bạn gái à, biết uh, uh, chia sẻ và biết uh, tôn trọng mọi người là ok ạ bên kia người ta là lanh lắm đó tôi nghe mà đó trấn nước người khác là thấy mệt rồi đó đó về mà đòi đòi giống mỹ tâm đi <laughs> em mà đẹp giống giỏi giống chị mỹ tâm em cũng nổi tiếng rồi đúng rồi đâu có đi lên đây đâu đúng rồi <laughs> rồi người ta mỗi à. người có một nét đẹp khác, riêng khác có chú Hiền linh không có giống mỹ tâm không ai giống được hết chứ ừ cô này á là mình nghe bên kia là mình đã thích cái cá tính của ấy rồi một con người rất là mạnh mẽ rồi bây giờ nè em thích một mẫu hình lý tưởng như thế nào ừ, em thích một người có sự tinh tế trong uh, cử chỉ và cái để ý mọi mọi việc xung quanh á biết ừ. quan sát có khả năng giao tiếp tốt và biết ừ. Ờ, cư xử trong mọi tình huống á rồi khi mà nói chuyện thì làm em để thì em sẽ im lặng và khi mà em còn ngồi cãi á, tức là em đang không chấp nhận cái đáp án mà nó trả lời với em rồi đó người đàn ông không biết làm sao cho người phụ nữ nể luôn á ở ờ, cái tâm ở ờ, cái tâm có thích uh, chiều cao cao mập lùn như thế nào không em thích trên một em mong là bạn nó sẽ trên một mét bảy có bụng bia một tí thích bụng bia hả trời ơi bụng bụng bia lắm hả lan bụng miệng nhỏ bụng bụng tôi nữa <laughs> vậy dạ. vậy uống bia nhiều vô có uống hay uống bia không em uh, bia rượu thì em uh, không không uống được mấy vậy uống bia nhiều vô cho bụng ừ. lên thành bia đó, chú Huyền Linh ừ. làm rễ miền tây vậy căng rễ miền tây uống đấy không đúng không phải nhậu nha nhà em thì uống bia thôi nhưng mà từ cái cửa nhà em vô tới cái cửa phòng em nó cũng phải nửa thùng á trời ơi vũ uống nhiều không vũ em chắc chỉ uống được ờ, chưa được hai lon bia được rồi xong chắc không tới cửa phòng rồi <laughs> mình phải xác định nha mình ừ. quen con gái miền tây là căng cái vụ đó lắm á vâng em cũng cũng nghe qua là các bạn ờ, nữ ở miền tây đều uống bia nhậu tốt ạ <laughs> không phải đâu đâu phải tùy người Nhưng nhiều cô gái miền tây cũng đâu biết uống bia không đâu phải là con gái mà kiểu gia đình bên gái á à gia đình á gia đình á người ta hiếu khách và người ta là vô là phải uống đón được. bằng rượu còn cái điều gì không thích ở bạn gái thì nói luôn à, em ờ, không thích ở bạn gái là hay ghen lung tung có hay ghen lung tung không ừ, dạ cái này thì tuyệt đối không cái điều em nói đầu tiên đó là em rất là biết điều ừ. ừ. ở bên đây ta biết điều lắm không có lung đâu nhưng mà đóng cửa lại chuyện gì xảy ra thì em không bảo đảm trấn nước rồi <laughs> bụng không có lo trời ơi về, bụng dễ lắm sao? về ăn một vài tháng là bụng bự à về em nuôi là bao bao, bao mập nha em bao mập bán quán không? cơm nữa nha rồi hai người tự uh, gặp nhau xong rồi à, mình đưa ra uh, chính kiến của mình nha mở rào đã đến chương trình thì anh cũng có một chút quà nhỏ này gửi tới em dạ em cảm ơn em cũng gửi mở ra vũ mở ra vũ ừ, với em thì em thấy cà vạt là cái món xuất hiện nhiều nhất trong những sự kiện quan trọng của người đàn ông nên em mong món quà này nó sẽ xuất hiện một sự kiện nào đó quan trọng của anh đó ừ. hợp này cái quần hợp với cái quần hợp cái quần luôn dạ, định mệnh định mệnh đúng luôn nhờ em mở cái quà ra coi là em gì em mở đi dạ không sợ dây chuyền đeo luôn em đeo cho bạn gái có mọi người thấy không gọi là số phận duyên nợ rồi chắc là ai khiến đeo đi về sau đeo về bán cơm phụ bán cơm luôn á trời nó hợp với bộ đồ luôn chứ dễ thương lắm á rồi quay phía trước coi anh đã về phú quốc long chưa À, anh vào Phú Quốc kinh doanh được ờ, hơn 2 năm rồi. Anh có dự định là cùng gia đình vào đây không ạ? Hiện tại thì đang có ờ, anh trai và chị dâu đang kinh doanh cùng anh ở trong này. Dạ. Rồi hỏi. À, em anh... hỏi nữa nha. Em cứ hỏi đi. anh có ước mơ hoặc là một cái dự định nào mà anh chưa thực hiện được không ạ? Dự định của anh thì uh, anh uh muốn uh, kinh doanh mở rộng thêm một số cái nữa ở phú quốc khi nào mà <laughs> sau chương trình này nếu mình có ờ, duyên thì mình sẽ ra phú quốc chơi một chuyến dạ yeah. em đang hơi sợ là anh hiền quá có bị em ăn hiếp hay không <laughs> em không muốn ăn hiếp người khác em chỉ muốn là ai đó bảo vệ em thôi nên đúng rồi có nghĩa là mình tôn trọng nhau anh là tại vì anh thiệt hay là tại vì anh đang run vậy Ờ, anh thực sự anh rất hiền Người ta hiền thôi nhưng mà là cái chuyện bảo vệ bạn gái nó lại lại là một cái chuyện khác Trời ơi nhỏ nhỏ con chứ khỏe lắm á Vợ bán cơm chồng cho thuê xe Vâng Ôm hết luôn bán thủy hải sản mở cái quán luôn ngon Đúng không? Cô này cô lanh lợi cô bán được lắm á Em, em nhìn thấy bạn ấy rất hiền lành Lanh đó, cô bán là được đó Anh nói là anh thích người lanh nhưng mà sao em gặp anh gặp em mà em cứ cảm giác nó cứ sao sao quá chị em đang không biết là bạn đó có đang hài lòng về mình hay không nhưng mà em cảm giác giống như là bạn đó hơi ngần ngại em có sợ gì người này không hay thích người này không cứ nói hết ừ, thích không, không nhìn cái là thấy đi. thích chưa em thì em em thì thích mạnh lứa em thì thích mạnh lứa em cũng không biết nữa sao mà em thấy nó cứ sai sai người ta nói thích rõ ràng luôn á người ta thật thà thôi thật thà chứ không có nhút nhát đâu <laughs> nhiều khi thì bạn đó ít hỏi em quá nên em có cảm giác như là bạn đó không có tò mò về em đó chị tò mò liền em tò mò liền hỏi liền mà em cũng muốn về phú quốc cùng anh cơ mà ừ, nếu anh cưới em về thì em về thôi đâu có gì đâu trời ơi ấm lòng ghê The Great Wave Toshiba Chúng tôi sẽ đếm tới 3 thật ra thì à, nãy giờ các bạn đã cảm nhận hết rồi rất là lâu rồi có Và một cái điểm rất là đặc biệt ở hai bạn này đó là dường như hai bạn có một cái thần giao cách cảm gì đó hai bạn hai cái món quà của hai bạn tặng cho nhau nó rất là hợp với hai bạn hợp tình hợp lý luôn cho nên là hai bạn phải nhớ tới cái chi tiết đó để mà chúng ta có nên quyết định bấm hay là không rồi thích thì bấm ngay tức khắc không chờ đợi nào một một hai, hai. ba hết thời gian bạn nữ không bấm đó là quyền quyết định của các bạn lý do vì sao không bấm nè à, vẫn là sự lo lắng thôi buông hết tất cả mọi việc kể cả anh nói em về bắt làm dâu em cũng không ngại với em không có gì đáng sợ cả nhưng mà em cần một sự thật sự là an tâm ừ, tức là em cần một người mạnh mẽ hơn mình chút xíu đó là quyền quyết định của em chứ tôi uh, trân trọng những quyền quyết định của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 Rồi giới thiệu wow. về mình đi vâng. bạn trai Chào dạ, kính chào khán giả, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường Em tên là Võ Tuấn Sơn, năm nay em 32 tuổi Quê quán của em là ở Bình Định, em đang công tác tại Sài Gòn Em đang là quản lý cho một công ty vận tải hành khách à rồi, rồi mời bạn gái giới thiệu em chào chị cát tường em chào anh quyền linh và chào tất cả quý vị khán giả và chào bạn nam bên bên bên đó em tên là đinh thị hòa em ờ, năm nay 28 tuổi em ờ, sinh ra và lớn lên ở bình thuận à, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố hồ chí minh ạ à. công việc của em là em làm to bên tóc nữ ạ à. mình làm cho người ta hả em dạ em làm cho chị của em điểm mạnh điểm yếu của em là cái gì em tên hòa nên điểm mạnh của em là hòa nhập hòa đồng nhưng mà ừ. không có hòa tan em ờ, nấu ăn <laughs> dở nấu ăn dở <laughs> dạ ủa cái đó điểm mạnh hả dạ tại uh, nhà em á thì uh, ai cũng biết nấu ăn hết trơn á không riêng mình em em lại nấu dở nên cái gì nhà cũng đẩy cho em làm hết trơn á bắt buộc em phải làm nhưng mà nấu hoài thì cũng dở là dở <laughs> nhược điểm của em là em uh, hay nhung nhẽo hay uh, dễ khóc nhà bạn trai điểm mạnh là gì điểm mạnh của em là thể thao à em có những cái à, gọi là tật xấu gì mà mình có thể nói ra cho bạn gái bên kia biết em tật xấu nhiều thí dụ như hút thuốc nè uống bia được thẳng tính chưa vậy được không em dạ tại em không thích con trai hút thuốc <laughs> hút thuốc có thể bỏ bớt rồi bỏ dần rồi bỏ luôn được không em trai chắc em bỏ lần lần vậy rồi nhiều khi hồi nó gặp bạn gái có động lực bỏ luôn á <laughs> rồi tình trường của hai bạn thì sao hồi đó em trải qua được ba mối tình à ừ. mối tình sau đạo là nhất là mối tình ờ, gần đây nhất của em là quen anh đó được khoảng 2 năm trước khi nghề làm tóc thì em làm có làm bên xây dựng à thì vậy em, hả em, em học cái chuyên ngành nào hồi đó em học ờ, bên kế toán sao tự nhiên chuyển qua làm tóc tại lúc đó đi làm thì giống như con trai vậy á giống như mấy ông giám sát vậy á xong rồi vậy với lại đi công tác nhiều quá xong mẹ thấy cực quá khổ quá xong rồi mẹ mới ờ, kêu về về làm ờ, tóc với với, với, chị với chị để sau này cũng có chồng rồi vậy thì tại sao chia tay bạn trai cái bạn dạ, mối tình sâu đậm hồi đó thì cũng quen anh đó thì tại anh đi công tác rồi nhiều quá tác động của yếu tố môi trường rồi tùm lum lòng anh cũng thay đổi và cuối cùng tụi em không gắn bó được nên tụi em dừng lại rồi bạn trai bên kia tình trường sao em dạ em cũng quen được ba mối tình nói chung là mối tình đầu ờ, tình thứ hai là là người ta là ờ, bạn em là có gia đình rồi rồi ừ. còn mối tình thứ ba là bạn sắp cái gia đình em mát tay chắc em mát tay mát tay nhưng qua ba mối tình đó em rút ra một à, kinh bài học kinh nghiệm là tại sao lại đổ vỡ những mối tình như thế ừ, thứ nhất là, là, mình không gần nhau anh đi như bên kia xa mặt cách lòng dạ yeah. sự quan tâm của mình á uh, thiếu quan tâm thiếu chăm quan sóc tâm, đúng không tâm lý với bạn gái là phải rút kinh nghiệm nha bạn gái mong muốn tìm kiếm một mẫu người bạn trai như thế nào mong muốn kiếm bạn trai là già nghe một chút hơn em hai ba tuổi gì đó trở lên là anh bên kia là hợp lý rồi ba mươi hai được rồi ha dạ tướng thì ờ, nhìn hơi <laughs> tròn tròn chút cao bạn mít ờ, sáu mươi trở lên ạ à. tròn không alo em <laughs> dạ chào chị mạnh khỏe có thể dân thể thao mà em không thích dạ. con hói em không hết vậy ờ, em không thích con trai mất hí vậy không không có mất hí dạ còn gì ờ, nữa biết quan tâm lo lắng với lại đặc biệt là phải yêu gia đình của em em đạt được bao nhiêu phần trăm tiêu chuẩn của cổ dạ nếu về ngoại hình thì, thì em ok rồi tròn không ấy cao mít bảy cao mít bảy vậy có cái điều gì em không thích ở người bạn trai không em chỉ thích không uống thuốc thôi với lại gia trưởng đó chị em à, em có gia trưởng không với lại ừ, em dạ. con trai miền trung khó lắm chị <laughs> ba mẹ cũng khó nữa ba mẹ em ờ, dễ lắm em ơi ừ hiện tại anh đang ế quá ba mẹ rất là dễ cái điều mà em thích nhất ở người bạn gái là cái mẫu người nó như thế nào bạn gái cao trên 60 thích thể thao một xíu ạ à. chơi thể thao gì không em không em mới chơi gì vậy không em có chơi banh đũa không dạ nhỏ có anh đúng à, rồi cũng có vậy thể là thể thao rồi đó banh đũa cũng thể thao ừ. cái gì nữa cá tính một xíu dạ có cá ờ, tính dạ ăn mặc phong cách với lại ờ, phong cách có luôn sống uh, nghiêng về gia đình một xíu vậy có dạ, ta rồi. muốn thành phải thương dạ. gia đình ta nữa hay không em không thích từ gò bó bạn gái đâu kiểu kiểm soát rồi dạ, nhau đúng đúng dạ, không dạ, dạ. phải tin tưởng đúng dạ, không đúng rồi. chơi thể thao nhiều em ví dụ em đi đá banh em dẫn bạn gái theo cổ vũ không dạ có chứ em chịu đi theo cổ vũ bạn trai không dạ đi chứ phải đi dạ để qua coi rằng bạn gái sao nha dạ em chào Ôi, anh chào em gái xinh đẹp tại sao em không thích đàn ông hói hí hói hí nhìn kỳ đúng không anh sau này để con kỳ. là con hí đó thí dụ như đàn ông mắc hai mí đầu không có hói ta nhậu nhẹt ta bê tha người ta bỏ vợ bỏ con người ta đủ thứ hết trơn trong khi đàn ông hói hí người ta giỏi người ta chăm sóc vợ con em chọn nào <laughs> em chọn hí thấy chưa quan trọng là chồng á dạ. thương mình còn hối hí thì cái chuyện đó chuyện của trời rồi <laughs> làm sao để giảm hối hí được phải không dạ rồi đây cưng sẽ hí sẽ hói đó cưng rồi. rồi cô gái rất là xinh đẹp chứ là đàn trai chịu đàn dạ. gái rồi đó nha em đi với lại em gái với lại em rể của em em chào anh quỳnh linh và chào chị cát tường ạ em là em rể của chị hòa chị hòa là một người ờ, khá vui vẻ à, yêu thương ba mẹ em hỏi anh xíu dạ. à, anh ở bình định đúng không dạ đúng rồi. em nghĩ cái vấn đề bỏ thuốc á chị hòa rất ghét thì dạ. nếu mà hai người thương được nhau á thì em nghĩ là anh nên bỏ thuốc đi giống như em em cũng bỏ được rồi em rồi, dạ, thấy dạ. anh này bên này cũng được chị hòa à, cũng cao cũng sạch sẽ thể thao <laughs> nhìn cũng khá bảnh đó bảnh hơn em á có hí không dạ không hí như em để em hí đó nhưng mà chị chị hòa không, <laughs> không liên quan tới em dễ thương <laughs> ấy bạn trai Nhớ đi bỏ thuốc đi nha Dạ hôm nay em đi với anh trai của em, anh ruột của em á Anh trai là trai Xin chào anh uh, Quyền Linh Chào chị Cát Tường Chào quý vị khán giả Đi uh, với anh trai mà còn hồi hộp hơn là cái em trai á Tại vì uh, ba mẹ dặn là đi sao để kiếm được vợ cho em mà à. Tại mẹ làm mai chút mà không được Chờ sự mát tay của anh Quyền Linh với chị Cát Tường á à. Đối với ba mẹ anh á thì uh, Vợ anh á còn uh, được cân chiều hơn anh mà em đừng có lo là ba mẹ là khó nên uh, em bỏ qua cái chuyện mà làm dâu miền trung là khó <laughs> bên này à, anh thấy bấm được á bấm liền luôn đi bấm liền đi à, <laughs> xin cảm ơn rồi, rồi. bây giờ để cho hai bạn trực tiếp trò chuyện với nhau nha mở rào Sơn Dạ Chào em Hôm nay anh ờ, tới chương trình thì có món quà tặng em Dạ em cảm ơn anh ờ, Đây là trang phục của đội bóng ờ, của anh anh bắt em mặc trang phục không luôn nếu hả? mà sau này hai đứa mình quen nhau thì em có thể mặc áo này thì cổ vũ cổ vũ từng một trận hai trận thôi dạ anh em tặng anh này anh thấy đẹp không trước rồi tôi thấy nó không được đẹp lắm ờ bánh này là bánh tự tay em làm á có đèn đen á <laughs> Gì vậy? Ăn đi em, bánh dạ. khác đó Cương ăn dạ. đi Cương Anh thử rồi ngon không? Bánh này bánh gì em? Dạ, bánh chuối nướng anh Nướng hơi quá lửa Dạ, nhưng mà ngon vậy Ngon hả? Dạ, ngon dạ. cái gì cũng Bạn ngon nữ... hết trơn Làm gì cũng ngon <laughs> Khác ăn ung thư đó ngon cái gì <laughs> Rồi, mình trò chuyện với nhau đi Cảm nhận đầu tiên khi mình gặp mặt nhau như thế nào? Em thấy anh như thế nào? Anh khó mà Anh khó hả? <laughs> anh dễ tính mà khó gì đâu dạ cái giọng anh nó hơi khó nghe nữa đúng rồi giọng miền dạ. trung bình định thì nói khó nghe thì từ nếu mà em đi chơi anh nhiều thường xuyên thì nói dễ nghe không có đâu em tại em chưa tập với vợ anh cũng miền trung bình định nói cũng nghe khó vậy sao anh ờ, năm nay ba hai tuổi hả đúng rồi ba hai tuổi ủa sao anh ế lâu vậy à, thì... hiện tại là hai năm anh chưa quen ai dạ anh được cái là thì trung tình lắm em thích thể thao dạ cũng thích thích nhưng mà cũng ít thôi à không có đi không có coi nhiều dạ tại hồi xưa em làm bên công trình đó nên cũng hay đi với mấy anh đi uh, mấy cái hội thể thao đá banh đồ này ừ. nọ em thì em uh, thích con trai ga lăng chút xíu cưng em chút biết quan tâm dạ và đừng có gia trưởng rồi và em em nghe người ta nói là trai miền trung gia trưởng lắm luôn á anh trai út mà tại uh, một vấn đề thì em nghĩ là mình cùng chia sẻ thì nó sẽ tốt hơn thì quan điểm tình yêu của anh á thì ờ, thứ nhất á là phải chia sẻ nhau cái thuốc thì từ từ anh sẽ bỏ thôi nhưng mà hứa bao liền thì không được đâu nhiều lúc bỏ không được thì nó công em là hứa phải làm gì nhưng mà ít ra mình cũng phải có cái thiện dạ. chí nói đúng rồi nghe. em nói thì từ, từ bỏ một thời gian nữa thì bỏ dạ thời gian là dạ. bao lâu anh thì chắc cũng vài tháng rồi em lỡ mà tới ví dụ một hai ba bốn năm tháng gì đó anh không bỏ thuốc được thì không sao bỏ không cho hôn phụ nữ làm đó, hay đó tức là ông không bỏ là không cho hôn lần dạ. dạ là phải bỏ thôi còn bây giờ hiện tại bây giờ một ngày thì anh hút bao nhiêu gói thuốc à anh dạ, hút ít mà nửa gói à dạ à, cũng không nhiều đâu anh nhậu nhiều không anh được uh, chai tám chai đó Tám chai à? không à? chai thì, cỡ anh sáu chai thôi dạ. Chứ 8 chai tại thì cũng... nhà em thì không ai biết nhậu hết trơn á nhà em thì em rể của em không biết nhậu rồi ba mà em không ai biết nhậu hết trơn nhưng mà có một mình ông anh ông anh kế của em là không biết nhậu mà ông lại nói với em là uh, mày quen ai mà biết nhậu cho tao <laughs> thì, vậy được rồi đó có bạn nhậu cho anh rồi đấy ổng không thích ai nhậu với ổng lắm đa số anh em thì chiều chiều gặp nhau thì xong giờ làm á khách rồi xong hết rồi thì ngồi một là đi đá bóng hai là làm trai nay mốt có người yêu phải dành thời gian cho người Đúng yêu rồi, nó dạ. khác à ví dụ sau này mình quen với nhau á rồi tết rồi về sau về anh em mình ở bình là, thuận là khoảng một năm là chia nhau một năm như năm nay năm trước là anh ở rồi năm nay anh sẽ về năm tới là anh sẽ ở là năm ở năm về hả đúng rồi đúng rồi rồi dụ sau này mà dụ em lấy em lấy anh làm làm chồng rồi sau này rồi em muốn về nhà em rồi sao thì, thì năm ở chứ. năm về đó ấy là thì tết em phải về nhà anh chơi chơi chứ <laughs> em xây xe nữa xây <laughs> xe lắm luôn á không có đi xe nhỏ mà xe bên anh nhiều lắm dạ à. em Rồi. mời anh Quyền Linh dừng bắn em làm cái gì vậy coi gì? thôi coi chơi thôi tân bóng đi đem trái bóng theo kìa tân bóng tặng cổ dạ. đi thì em đem bóng này thì em mời anh quyền linh mời quyền linh làm gì à, em nhìn giao lưu một xíu bánh không mời mời bóng <laughs> rồi chuyện bóng anh đá bóng giống như muốn đánh lộn vậy chưa anh chuyện em anh anh đúng rồi anh <laughs> anh Tưởng gì <laughs> Sao đá bóng mà giống bóng Ê, nhớ vậy? xưa quá à Chơi như xưa vậy đó <laughs> Dễ thương quá Giờ em qua người nha Anh lắp bên đây em qua người nha Trời Vậy mà cũng đá bóng Dạ, dạ. được không dạ được anh đá tốt anh đá tốt không dạ, dạ. thôi dạ. xưa anh đá nội xã mà <laughs> đứng lên đứng lên em trai em trai mình đang người ta đang cảm nhận mình hơi khó đó nắm tay nhau mình truyền một chút ờ, điện cho nhau đi hãy nói cho nhau nghe thật sự trong lòng mình bây giờ đang nghĩ cái gì rồi chúng ta quyết định về chỗ có bấm nút với nhau hay không cho một cơ hội để nắm tay để cảm nhận đó nhìn thẳng vào mắt cô ấy đi thì à, anh cảm nhận em à, em rất xinh dạ em cảm ơn ừ ai làm gì làm vậy thôi đó hả rồi cái ông kia người ta đang ông mai kỳ cục ta đang tới cái đoạn quan trọng rồi ông đi đâu vậy đi đâu vậy anh lính ai nước mắt thì anh hy vọng thì vậy đi đâu vậy bánh khác ủa bánh em có vấn đề hả cưng không em em làm mới làm xong sáng nay luôn á em làm kỹ lắm luôn á sao anh nên ăn xong rồi anh đi xuống sân gấu luôn vậy Anh nướng hả dạ em nướng okay. nhưng mà tại lúc sáng <laughs> ok em tại sáng em cũng đang luôn bu khách quá trời rồi hèn chi thôi bỏ qua <laughs> vô bánh đi vô chuyện ấy đi ha thôi xong hết rồi rồi xong rồi hả có cái duyên chúng ta mới gặp nhau tại đây trên sân khấu bạn muốn hẹn hò tuy nhiên có là cái nợ hay không là ăn thua cái nút bấm của các bạn bấm nút là hẹn hò tìm hiểu và tiến tới hôn nhân chứ không phải bấm nút chỉ để là uống cà phê hay là nói chuyện dăm ba câu cho nên hãy suy nghĩ thật kỹ bởi vì rất nhiều người đang theo dõi mình mình bấm nút là mình trao cái duyên mình cho người đối phương hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm một hai ba Hết, Hết thời, thời gian, gian. Mời bạn ừ. Sao em gái không bấm Lý do Em bấm rồi mà Hả Em em có bấm mà Có bấm hả nắm tay nhau đi hai bạn có bấm nhưng mà hơi khét <laughs> chúc mừng hai bạn nha dạ. nói chút xíu với gia đình đi thì em hứa thì ờ, sẽ quan tâm bạn gái nhiều hơn chắc em mò thuốc à. dạ rồi hôn bạn gái đi rồi những chiếc vé xem phim để có không gian lãng mạn hơn để tìm hiểu nhau nhiều hơn nha Việt Nam Cacao gửi tặng hai bạn hộp sô-cô-la đa vị do Việt Nam Cacao sản xuất Việt Nam Cacao xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như những thanh sô-cô-la này Gửi tặng hai bạn là một chiếc Smart TV 40 inch trị giá là 6 triệu 990 ngàn đồng Đến từ Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt Chiếc TV này sẽ nằm trong ngôi nhà của hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân dạ. Rồi, mời dạ. hai bạn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 rồi ngồi đi ăn rồi bây giờ nè ờ, mình giới thiệu về bản thân chút xíu đi nào Dạ em xin chào chị Hồng Vân, chào anh ờ, Quỳnh Linh Chào em Chào anh bên kia và chào, chào quý vị khán giả à, Em tên là Nguyễn Thị Tú Quyền, hiện tại thì 25 tuổi Hiện tại đang ờ, kinh doanh spa tại Thủ Đức Rồi mời bạn trai Vâng, đầu tiên thì cho em xin gửi lời chào tới anh Quyền Linh Chào em Chị Hồng Vân, bạn trai bên kia và toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Tuấn Nam, năm nay em 30 tuổi. Em đến từ Biên Hòa Đồng Nai và công việc của em tại là nhân viên kỹ thuật cho một công ty ờ, sản xuất nhà thép tiền chế. Quyên em em nói một chút xíu về bản thân mình đi, điểm mạnh điểm yếu của em. Em thì có những cái ưu điểm thì ờ, nói năng rất là hoạt bát, vui vẻ, nhiệt tình và cảm thấy rất yêu yêu yêu thích làm đẹp. Anh bên kia có thích làm đẹp không ạ? Trời, anh rất là thích luôn á nên vậy là anh nghĩ là mình ờ, rất là hợp với nhau rồi mặc dù là chưa nhìn thấy mặt nhau thôi dạ vâng nếu như mà có cơ hội thì em sẽ chăm sóc anh à trời ơi hay quá nhỉ rồi còn điểm yếu là gì à, quyền dạ điểm yếu thì ờ, bình thường á là em không có ngại đâu nhưng ừ. mà đến khi mà em có cái nói hay là những cười nhiều hoặc nói nhiều thì hơi có gương mặt của mình hơi đỏ ừ. là đối tượng sẽ chọc em ngại luôn và... Ờ, ờ, nhớ nha bạn à. nam vâng mở rào ra là chọc sao mặt đỏ lên càng đỏ càng yêu à. không phải đâu nhưng mà em mặt ờ, mà khi ngại cũng đỏ em sợ bạn nữ chọc lại à vậy hai người mặt đỏ hả dạ. em có cái sở đoản gì không em thì lúc nhỏ thì đam mê là ca sĩ nhưng mà gia đình thì mong muốn làm bác sĩ ừ. còn cuộc đời thì đưa đẩy muốn làm spa mà hát hay không biết hát Ờ, hát, hát không hay hát không hay nhưng mà dạ, là thích hát không hát không hay ừ. thì đi làm spa đúng rồi chứ bây giờ mình thích hát hát không hay thì sao làm ca sĩ đúng không dạ đúng rồi thôi em hát ờ, tặng bên ờ, đàn trai một đoạn nào đó coi em em sẽ tặng một đoạn ngắn gọn thôi nha anh cho dù em hát không hay nhưng mà chịu khó nghe <laughs> anh ơi đi đâu hãy đến cầm tay em đi đến nơi chàng ai biết ta là ai tên chi cao nguyên xa xôi hay là về nơi đồng xanh chỉ cần là có anh rồi, chỉ cần là có anh thôi nha anh thấy giọng hát cũng ờ, ổn lắm á vâng Dạ à. làm ca sĩ được không anh? Làm spa được lắm luôn á Bạn trai ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ ưu điểm của em là em uh, hòa đồng, vui vẻ với ừ. cả mọi người Thích nghi tốt trong uh, mọi hoàn cảnh Khuyết điểm? Dạ khuyết điểm mà em thấy là lớn nhất và em cũng đang dần khắc phục bây giờ nó là cái uh, nhút nhát trước đám đông nhút nhát đám vâng. đông thực sự là mỗi lần ờ, trước đám đông thì mặt đỏ ra bắt đầu là... đâu nhút nhát thì em hát em hát dạ, tự nhiên vâng. cái em vâng. quên nhút nhát thôi dạ, vâng. rồi đáp lại bạn gái luôn hát dạ. câu đó nào Và đáp lại ờ, phía bên bạn ờ, gái mình cũng xin uh, gửi tới một, uh, một số đoạn trong ca khúc người yêu dấu hỡi em mãi là mặt trời gạt đi bóng tối xót xa cho cuộc đời anh người yêu dấu hỡi dẫu cho muôn ngàn sau anh mãi đợi vì anh biết rằng con đường hạnh phúc là đây rồi ngọt ngào đấy có thể hai bên bổ sung bên kia làm đẹp bên đây uh, hướng dẫn lời hát ha yeah. Dạ. rồi em sao rồi lý do tại sao em lại có mặt ở chương trình này tình yêu của em sao rồi khi mà tết thì em hay về những người à, ở quê thì à, lớn tuổi rồi cứ nói là năm nào cũng về nhưng mà chả thấy dắt <laughs> nhưng mà em nhưng mà em có mấy mối tình rồi dạ em có một một mối tình một mối tình cách dạ. đây bao nhiêu lâu em cách đây thì à, đã ba bốn năm rồi tức là yêu được bao nhiêu lâu thì là chia tay à, mối tình đó thì cũng được ba bốn năm ba bốn năm vậy dạ. là từ thuở học sinh đúng không dạ từ ba bốn năm lý do chia tay lý do chia tay thì nếu về tình yêu nghiêm túc thì em rất là nghiêm túc nhưng mà đến cái độ tuổi đó thì nếu mà lập gia đình thì không có còn chưa vững ừ. nên là bạn đó cũng lập bên gia đình nên là hai người cũng rồi thôi dạ. bất đồng dạ, quan điểm đúng không bất đồng quan điểm ừ. rồi ừ. sau đó là sẽ ngưng vậy là ba bốn năm rồi chưa có mối tình nào khác dạ vâng hy vọng là bữa nay xong là có mối tình tiếp ha dạ và <laughs> anh cũng không ngại ờ, khi mà cùng em đi về bình định đâu ta chưa yêu cầu mà anh, anh ở ngại, đây thôi mà anh có ngại xa không anh ơi đó thì anh nói trước về đó anh không ngại đâu nên là ví dụ như ờ, cuối năm mà em muốn có người về chung thì anh sẵn sàng nhưng mà rước dâu thì hơi xa đó trời ơi chưa gì nghĩ tới chuyện đó luôn dạ. rồi hả vậy hồi tôi với ông hỏi chi nữa linh được thôi ờ, cho bấm nút cho rồi luôn đi <laughs> rước dâu tới bình định ăn em hả em ở huyện nào vậy em gái dạ em ở huyện, huyện mỹ à không gì cũng không xa cái mấy đâu dạ rồi bạn nam dạ thì uh, bạn có mấy mối tình rồi em đã trải qua hai mối tình rồi. hai mối tình dạ mà mối tình ờ, gần nhất cách đây cũng khoảng hai năm nữa yêu mấy năm như ờ, một năm ạ một năm dạ vâng à, tại sao lại chia tay dạ thì uh, đó thì uh, bạn gái cũng uh, ra hà nội với cả một tháng sau thì bạn cũng công khai người yêu mới nên là thôi em cũng Ồ, luôn tức là người ta đi trước mình một bước đúng không dạ vâng à em muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào bạn gái dạ em thì không có nhiều yêu cầu lắm đâu anh chỉ bụng không bự nè tóc không xăng đầu không hỏi ừ, sao sao nói với anh quyền linh vậy tức là ừ, hình ảnh của em là không phải anh quyền linh đúng không cái gì vậy không. rồi để anh kiểm tra đây coi sao nha Trời không hút thuốc nữa nha anh anh bên kia có hút thuốc không ạ thuốc không ờ anh không cao bao nhiêu có muốn đàn ông cao không dạ cao hơn em phải ờ, một m sáu trở lên em nhìn anh coi có quăng không trời không tóc anh đẹp lắm anh có hỏi không dạ không hỏi luôn bụng có bự không bụng thì em chưa chưa chưa biết <laughs> bạn bên đây là nói chung là những cái gì em đưa ra thì mọi thứ có chút chút Ủa gì đó hả cưng? Trời chết rồi. Tóc để, để, để, quăng quăng. Để để để tôi coi đi. Sao thành nghệ sĩ anh ạ? À? Đầu có chút chút chuẩn bị có có hơi hướng hói. Dạ anh được dạ, chị ạ. Dạ. Tóc anh có xoăn không anh? Tóc anh có một xíu. Không có xoăn, cái này gọi là nếp. Tóc dạ. có nếp rồi à, bụng không có ha bụng tất nhiên là không tóc không hề hói không nói chung là những cái gì mà em không muốn là ở đây không có anh rồi, linh đánh lừa em thôi, thôi. Ừ. em em hình dạ. dung cái bạn gái bên đây thì sao có em có tưởng tượng là khi nghe giọng nói cái cách nói chuyện nãy giờ thì em có thấy giống cái hình mẫu mà em suy nghĩ trong đầu không em nghĩ đây là bạn gái à, rất là lanh lợi à, biết chủ động còn về hình mẫu thì uh, em không có hình mẫu nào chung chung cả bởi vì uh, mỗi hình mẫu đều có một cái nét đẹp riêng 30 tuổi rồi em cũng chả có yêu cầu gì cao và chỉ cần là con gái là được chỉ cần là con gái thôi em có miếng nào đàn ông trong người không vậy dạ không chị <laughs> con gái thuần chuẩn. đó như vậy là đáp ứng đủ 100% tiêu chí của em rồi em không thích gì ở ở ở bạn gái em không thích ờ, đầu tiên đó là tính lăng nhăng rồi thứ hai đó là ở lăng nhăng hay là càng nhăng lăng nhăng lăng nhăng có lăng nhăng không vậy dạ không luôn anh em cũng sợ lắm anh mình rối quá rồi đây anh đây đây là chị đây là chị ừ rối quá rồi gì nữa nè dạ. không thích cái gì nữa nè hai nữa là ở dơ ở dơ có, có ở dơ không em là chuyên sạch sẽ luôn có kỹ vâng. tính kỹ càng không dạ cũng kỹ tính lắm em ơi em đưa đây yêu cầu anh thấy không hay rồi đó phụ nữ không bao giờ ở dơ trên bừa bộn thôi nói chữ bừa bộn đi hơi bừa bộn chút thì có dạ. ông muốn hỏi han gì bên đàn gái tôi không không cần hỏi đàn gái đẹp rồi hả tôi thấy đàn gái là dễ thương rồi đó bây giờ ông hỏi coi là ví dụ như giờ với cái mẫu người bên đây là đàn gái tôi là ông nhắm là ưng bao nhiêu phần trăm tôi tôi ưng trăm phần trăm mà tôi thấy qua đàn trai tôi chịu đàn gái chắc chắn rồi tôi hỏi còn hỏi gì hết bây giờ tôi hỏi ý kiến người thân thôi rồi tôi mở rào cho hai bên gặp mặt bên bạn trai đi bạn đi với dạ, ai vâng. đây uh, em đi với uh, mẹ em và anh họ à rồi sao cô có mẹ đi nữa đó diễn chưa cô xin uh, chào chương trình bạn muốn hẹn hò chào ông mai quyền linh và mối hồng vân dạ. dạ Hôm nay chương trình ờ, tổ chức ờ, gia đình rất là vui, vinh dự là được ờ, tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tuấn Nam là một người sống rất là tình cảm. Vâng, thế còn bạn gái bên này thì mẹ thấy cũng rất là xinh, trông cũng rất là năng động, nhanh nhẹn. Thì thôi mẹ muốn hai con là đến chương trình này là một cái riêng thì các con cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Nếu như mà các con mà tiến xa được hơn nữa là một cái niềm vui đối với gia đình. Dạ, cảm ơn cô không biết sao nhưng cảm nhận nè cảm nhận á là đây là một người ờ, phụ nữ rất là rất là hiền Sang nhân trọng, ái đó nhân ái thương con gương mặt là rất là có hậu luôn á nếu mà chúng mà bấm nút á là nhỏ này hơn nè đúng không <laughs> đúng đó. <laughs> bây giờ mình dạ. hỏi đàn gái coi em đi với ai nè dạ em đi với hai ờ, cô bạn thân rất là xinh đẹp <laughs> ừ. hai cô bạn dạ em xin chào anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân ạ à. em xin Rồi chào em. anh ạ à. và cũng như là chào đàn trai bên kia ạ à. Dạ em xin nhận xét về đàn trai bên này thì em thấy là anh này dạ rất là được ạ, à, công việc ổn định ạ. À. Dạ còn đối với bạn em thì à, Quyền là một người sống rất là tình cảm và điều quan trọng là bạn không, không thích lăng nhăng, thích người chung thủy nên là em nghĩ là hai bạn rất là hợp. Điều em chỉ muốn nói là anh ơi hãy giải thoát ế cho bạn em <laughs> trời tội nghiệp nhỏ mới 25 mà ế cái gì đâu ha cưng thôi bây giờ mở rào đi mở rào đi ừ. nha mở rào chào em Đây, thế thì nay đến chương trình thì anh ờ, xin tặng em một bó hoa và một món quà mà dạ, em cũng có quà để tặng anh mua quà dạ, đi quà cho hả? có một cái sự liên kết coi nè dạ. coi như là ý nghĩa Đây, của món quà um, nè là dạ. món quà mà em muốn tặng anh đó là hương nước hoa nên là em rất thích mùi này wow. Dạ. nếu như mà anh chỉ cần xịt thôi là <laughs> để được cuốn hút đối phương rồi ạ à. chỉ cần xịt thôi rồi chỉ cần xịt là thu hút đối phương hả rồi, dạ. anh cảm ơn Hay em vậy? Dạ. với lại là em không thích bạn nam mà hơi có râu để râu kiểu để râu nhìn nó hơi già đi rồi anh cũng không thích vậy dạ em có tiện thể ở trong là có voucher triệt rau miễn phí cho anh nếu như anh ờ, có cơ hội à, để ghé em rồi dạ, ok em và ờ, cái, cái lọ nước hoa này anh sẽ chỉ sử dụng khi mà chúng ta hẹn hò nhau thôi dạ đúng rồi <laughs> lãng mạn quá rồi mở bên đây coi cưng mở quà bên đây coi là gì nè dạ vâng cái này ờ, em tặng bạn một cái đèn ngủ cái đèn ngủ khá là cute đâu cầm lên dạ, coi em cầm lên coi cầm nhìn theo mọi người coi nào anh à, mong muốn ơi. cái đèn ngủ nhìn muốn ngủ liền á dạ đúng với món quà này thì ờ, có thể sẽ giúp em ờ, trong cái giấc ngủ được ngon hơn và nếu có thể nữa thì ờ, anh cho phép em mơ về anh trời ơi rồi còn hoa hồng làm sao ý muốn gì trong đây đây dạ, bao nhiêu uh, bao nhiêu bông vậy hoa hồng tự trưng cho tình yêu rồi à, mà cái này 30 bông đúng bằng cái số tuổi của anh đó và hy vọng rằng uh, em sẽ giải thoát ế cho anh hai đứa lạnh ế lắm rồi ờ, gặp nhau ờ. cứ giải thoát ế không à. <laughs> em nhìn áo ờ, sơ mi màu trắng là em có cảm tình rồi tại vì em rất thích bạn nam mặc áo sơ mi trắng anh có cảm nhận gì về em không ừ, có cái uh, suy nghĩ đầu tiên mà anh nghĩ về em đó là anh đã nghĩ uh, sau này đám cưới chúng ta làm bao nhiêu mâm <laughs> mời những ai <laughs> liền luôn à, rồi cái ấn tượng đầu tiên là em rất là dễ thương nhìn là năng động nhanh nhẹn và anh rất thích ánh mắt đầu tiên mà nhìn thấy cái ấn tượng đầu tiên là anh cảm thấy là thích rồi thì công việc em ở đấy chắc là cũng ờ, thoải mái đúng không có vất vả lắm không nói chung thì ờ, công việc thì không không có gì mà vất vả nhưng mà thời gian của em thì nó hơi bị gò bỏ tại vì ờ, ừ. thời gian thì nó không có thời gian rảnh thì bình thường anh một tuần anh rảnh vào ừ, thường thường là anh sẽ rảnh vào buổi tối sau này chúng ta có hẹn hò thì anh có thể sắp xếp được thời gian miễn là sao nó tiện cho em là được một tuần chúng ta có thể gặp nhau mấy lần thì cái đấy là cái em quyết định đi thì anh lúc nào cũng buổi tối cũng rảnh mà anh sẵn sàng chạy lên đây hiện tại là anh đang làm ở đồng nai đúng không hay sao ừ, anh làm ở biên hòa em ở thủ đức thì hơi xa đi lên rất là xa luôn đâu có đâu. đâu anh thấy bình thường mà đâu thủ đức với lại ờ, gần dạ. không ông ông <laughs> sát bên gần sát luôn ạ đây là cái việc mà khoảng cách thì em không cần phải lo đâu cứ để đó anh lo được rồi anh nói không có con đường nào xa chỉ có khoảng cách giữa con tim với con tim xa thôi còn á, nếu mà hai con tim nó đồng dạng đã hiểu nhau thì không có con đường nào xa hết ủa con sao tim... linh hay quá vậy linh à? hay vậy linh giống như là phóng viên báo mực tím vậy đó trời ơi <laughs> nếu mà sau này ví dụ ờ, có tiến tới được với nhau thì em có thể chuyển về dưới này và mở luôn tiệm ở nhà được Rồi có làm Nhưng dâu không có làm dâu không anh thì à, bây giờ thì anh đang sống với ba mẹ thì em có ngại việc làm dâu không làm dâu thì em không ngại nhưng mà em có một cái ưu điểm là à, em muốn cái người đàn ông với mình á là yêu thương ba mẹ của mình nhiều hơn ừ. và thay vì đó em yêu thương ba mẹ của à, anh minh đó thì giống như là yêu thương ba mẹ mình nên là em muốn quan trọng là người tình cảm thôi anh có dự tính là cái mối tình thì nghiêm túc để tới hôn nhân hay không anh Tại có vì... chứ nếu mà không nếu một mối tình thì anh đâu có lên đây để kiếm một người bạn đời như này tại vì em rất là ghét lăng nhăng ví dụ như anh rất là rảnh buổi tối đúng không buổi tối thì có thể là lâu lâu anh lên chơi với em còn buổi sau ở dưới biên hòa đồng nai có thể chơi với cô khác dạ, thì cái đó là, dạ. nói chung là thời hiện đại nhưng mà cái đó không ai biết được có thể tắt nguồn và chơi thoải mái hỏi đi coi có ghen không dạ. thấy cái mồi này dạ. có bộ ghen à nghe ghen à dạ em không có ghen đâu chị em rất là thoải mái không có ghen nhưng mà kiểu như là không thích kiểu người lăng nhăng tại vì nếu như mà đã lăng nhăng rồi á đã có máu lăng nhăng rồi á là tự khắc nó sẽ lòi ra thôi chứ em không có điều tra em cũng không thích điều tra cũng đúng không rồi thích giờ cái kim nó bọc sẽ có ngày lòi ra đúng không dạ đúng rồi em yên tâm đi anh uh, tới đây với một cái uh, sự chân thành muốn uh, kiếm một người uh, mà sau này có thể đi cùng anh tới những đoạn đường còn lại và bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm đi hai bạn chúng ta cảm nhận nhắm mắt lại cảm nhận xem đối phương có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không nếu thật sự rung động hãy bấm còn không thì không cần bấm ha quyết định lực của các bạn chúng ta có 3 tiếng đếm một hai ba rồi chúc mừng Hai chúng ta có thể nắm tay được các bạn à, đã đồng ý hẹn hò với nhau à, trong sự chứng kiến của gia đình và tôi tin chắc rằng ở trên truyền hình cũng có nhà bạn gái đang xem à, bây giờ bạn trai nói gì với gia đình bạn gái đi xin phép là hôm nay bắt đầu tụi con hẹn hò với nhau và con hứa cái gì đó vâng thì ừ. thưa cô chú thì uh, nay gặp được em quyền ở trong chương trình bạn muốn hẹn hò này thì uh, con cảm thấy rất là có duyên với nhau và nếu như được sự cho phép đồng ý của cô chú thì uh, con sẽ tiếp tục mối quan hệ này và sẽ tiến xa hơn nếu được bạn gái có mẹ bạn trai đó nói gì đi dạ chào cô ạ à, con thì à, con thấy cô con rất là mến và nhìn cảm giác như thế thì con muốn có một mối quan hệ nghiêm túc nên sau này ví dụ như có tới được với nhau thì con cũng muốn hai à, hai bên tạo cái sự mối quan hệ hòa hợp với nhau tại vì gia đình của con cũng rất là dễ thích cô cũng à, rất là mong hai con sau này mà đến được với nhau ấy thì mẹ mong là mẹ có dâu hiền <laughs> và tuấn nam phải có vợ thảo cảm ơn chương trình <laughs> rất hy vọng là như vậy con hiền lắm cô đây là món quà của ờ, ờ anh. Hả? chưa hôn chưa hôn hả chưa hôn đấy, thấy, chưa chưa hôn đấy. thôi hôn đi đấy anh hôn em một cái sau này ờ, anh cho phép em hôn lại em một cái trời ơi hôn kêu luôn